Đức không tham sắc dục với phái nữ Người phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi nhiều thứ đau khổ nhất trong cuộc tri hoan này Họ phải gánh chịu gấp trăm ngàn lần khổ đau hơn người nam Cái khổ thứ nhất của người phụ nữ Ngày xưa thời phong kiến Người phụ nữ khi lén lút với người nam lỡ có thai Thì cả làng xã trói chặt cô gái này Đem bỏ trên một cái bè thả trôi sông Chiếc bè không người lái trôi dạt theo dòng nước Mang theo một người con gái vô phước bị trói chặt Trời nắng nóng như thiêu đốt Không có thực phẩm ăn uống Đói khổ vô cùng Cô gái này phải chết Chết trong sự hành hạ quá khổ đau Nhưng trước khi thả bè trôi sông Cô gái này còn bị mọi người chửi mắng, sỉ nhục thậm tệ Và còn bị đánh đập không chút xót thương nữa Bên Ấn Độ Có một tục lệ hành hạ người phụ nữ quan hệ bất chánh cho đến chết Bằng cách ném đá Ở đó Người ta bắt người phụ nữ ấy trói chặt vào một trụ cây Rồi mọi người cứ lấy đá ném cho người con gái cho đến khi chết mới thôi Đấy Các chị em phụ nữ đã thấy chưa Khi nam nữ gần nhau hạnh phúc đâu không thấy Mà thấy toàn là sự khổ đau mà người phụ nữ lại phải gánh chịu hết mọi sự khổ đau ấy một mình. Còn người nam thì sao? Như các bạn đã biết, thời xưa người ta trọng nam kinh nữ, cho nên làng xã cũng chỉ phạt lấy có mà thôi. Các bạn sẽ thấy luật pháp của ngày xưa không có công bằng chút nào cả. Hai người nam nữ đồng phạm vào một tội lén lút sắc dục, mà người nữ bị kết tội khổ nhục tử hình, còn người nam bị đánh mấy chục roi mà thôi Đạo đức thời xưa thật là bất công Phải không hỡi các chị em phụ nữ Nam nữ sinh ra cũng là con người như nhau Tại sao đối xử tàn tệ như vậy? Nếu lịch sử loài người không có những bậc anh thư Thì người phụ nữ ngày nay sẽ ra sao? Và có đòi được quyền nam nữ bình đẳng chăng? Con người đối xử với con người mà còn như vậy huống gì đối xử với các loài động vật khác. Hiện giờ, tuy rằng nam nữ được bình đẳng như nhau, nhưng bản chất con người dù nam hay nữ vẫn còn mang đầy bản ngã tự phụ, phi đạo đức làm người, nên cảnh gia đình thường hay có sự rầy rà bất an. Đấy cũng là những điều đau khổ, chứ hạnh phúc gì đâu. Thưa các bạn, các bạn có thấy trên đời này có đôi vợ chồng nào không rầy rà, không giận hờn sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long mà không có sự buồn phiền chăng còn bây giờ thì sao làng xã người ta không hành hạ các bạn như xưa nhưng người ta vẫn cười chê các bạn à khi gặp các bạn người ta không nói ra thẳng mặt nhưng người ta không còn quý trọng và cũng không còn muốn thân cận với các bạn nếu các bạn gặp những người đàn ông có máu 35 thì họ dùng những lời lẽ sổ sàng, thô lỗ tục tiểu hoặc những hành động thiếu văn hóa, kém đạo đức trêu ghẹo bạn. Một phút đắm say sắc dục thì giá trị phẩm hạnh đạo đức của các bạn bị đánh mất đi. Phải không hỡi các bạn? Ngày xưa, nhờ sự cực hình của làng xã nghiêm khắc như vậy mà các cô gái thời xưa mới giữ mình trọn vẹn. Cho nên các bạn gái phải nhớ, một phút tri hoang mà sự khổ đau ngàn trùng phải chịu lấy một mình còn thời nay các bạn tự do hơn không còn bị hành hạ khổ đau bằng mọi sự áp bức nữa nhưng các bạn phải nhận lãnh những sự khổ đau khác lỡ có thai các bạn đi nạo thai nạo thai cũng là một sự hành hạ khổ đau ghê gớm từ thể xác lẫn tinh thần đó là tội ác giết con sự nạo thai nhiều lần thì gây ra những bệnh phụ khoa mà các bạn phải chịu nhận lấy tràn đầy những sự khổ đau ấy suốt cuộc đời của bạn. Các bạn có biết chăng? Cái khổ thứ hai của người phụ nữ Người ta nói rằng Ngày đám cưới là ngày vui nhất Hạnh phúc nhất đời của người con gái Sự thật có như vậy không? Thật sự không phải vậy Một đám cưới làm cho trang trọng cổ bàn linh đình để hãnh diện với xóm làng thì phải tốn hao rất nhiều tiền bạc, có khi phải đi vay nợ. Các bạn cứ suy nghĩ đi, ngày đám cưới xong mà mắc nợ thì làm sao gọi là ngày vui nhất được, phải không hỡi các bạn? Nhà không nợ, khi cưới vợ cho con phải nợ nần thì ai mà không rầu lo. Các bạn nghĩ sao khi cha mẹ nợ nần do đám cưới của các bạn? Như vậy thì các bạn có vui không? Còn về phần các bạn khi đám cưới xong Các bạn sẽ đi hưởng tuần trăng mật Tuần trăng mật các bạn có biết không? Người ta thường bảo tuần trăng mật rất hạnh phúc Chứ ít ai dám nói sự thật Chứ sự thật là sự đau khổ các bạn à Vừa mệt nhọc Vừa đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần Những người nào đã có hưởng tuần trăng mật rồi thì lời nói của chúng tôi không sai. Cho nên mọi người lầm tưởng đó là ngày hạnh phúc biết bao, nhưng không phải vậy hỡi các bạn. Mọi người phụ chưa phải là hạnh phúc đâu các bạn à. Trong sách Ái tình bửu giám nói, khi người phụ nữ giao hợp với người nam lần đầu tiên là người phụ nữ phải chịu khổ đau rất nhiều. Như vậy, ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất là ở chỗ nào? Rõ ràng chúng ta sống trong tưởng chứ sự thật là một sự khổ đau mà người phụ nữ phải gánh chịu một mình rồi đây cảnh mẹ chồng nàng dâu chị chồng em chồng biết chừng nào cho hết nỗi khổ đau này tưởng đám cưới là ngày vui và hạnh phúc nhất đời nhưng không ngờ ngày ấy là ngày bắt đầu thân cá chậu chim lòng mọi sự khổ đau đang trói chặt không còn cách nào thoát ra được như cá cắn câu biết đâu mà gỡ chim vào lòng biết thuở nào ra người phụ nữ từ đây đã khép mình vào trong lòng kiến không còn như cánh đời lộng gió cuộc đời của người phụ nữ bắt đầu từ đây chịu khổ muôn ngàn cay đắng vậy mà bảo rằng ngày đám cưới là ngày vui nhất hạnh phúc nhất đời người con gái theo chúng tôi nghĩ lời nói trên đây là không đúng sự thật khi người phụ nữ bước lên xe hoa về nhà chồng là ngày bắt đầu khổ đau nhất cuộc đời. Các bạn phụ nữ hãy suy nghĩ lại đi, lời chúng tôi nói có đúng không? Cái khổ thứ ba của người phụ nữ Khi mới mang thai, ăn uống thường bị ói mửa, ăn uống không được, người xanh xao vàng giọt, mệt mỏi vô cùng. Đấy là cái khổ mà có ai thấy được, gánh được cho người phụ nữ này. Chỉ có người phụ nữ phải chịu ôm lấy sự khổ đau này một mình các bạn cứ suy ngẫm lại đi có đúng không? Thế mà người phụ nữ chịu khổ mà còn lại bảo rằng đó là thiên chức sắp làm mẹ của người phụ nữ. Tại sao con bắt người đàn ông lãnh thiên chức này? Hai người đồng thời truy hoang mà lại bắt một người chịu biết bao sự đau khổ. Vậy mà còn gọi là thiên chức. Như vậy thiên chức có công bằng hay không? Người phụ nữ quá yếu hèn, rụt rè e sợ không dám dương lên giữ vững tay lái đức không tham sắc dục để chiến đấu với sự bất công của mặt trận sắc dục để đòi lại sự công bằng cho mình mà chỉ còn biết tự an ủi mình bằng câu phụ nữ thường có khuynh hướng cống hiến và hy sinh một câu nói tiêu cực để muôn đời âm thầm chịu khổ một mình với thiên chức làm mẹ để rồi bao nhiêu giọt lệ khóc thương cho đời người con gái bạc phận một phút không giữ tâm tham sắc dục mà phải chịu khổ suốt đời phải không hỡi các bạn cả thế giới này các bạn có nghe thấy chăng tiếng nói của một người phụ nữ việt nam oai hùng còn gian vọng mãi từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay trên mặt trận sắc dục cưỡi sóng to chém cá kình ngư nơi biển đông một đời không cúi đầu làm thê thiếp cho người Người có lời nói này mới thật sự là người phụ nữ có khuynh hướng cống hiến và hy sinh mình cho tổ quốc quê hương. Chứ cống hiến và hy sinh cho sắc dục, cho con đường sanh tử luân hồi và tiếp nối sự khổ đau mãi mãi thì có nghĩa lý gì nữa, phải không hỡi các bạn? Còn về sắc dục, chúng ta không tự chiến thắng mình để xa ngã, chỉ một phút giây hoang lạc mà suốt đời chịu khổ đau. Khi chịu khổ đau Không biết than thở và chia sẻ cùng ai Nên tự an ủi mình bằng thiên chức làm mẹ Hoặc cống hiến và hy sinh Thiên chức làm mẹ Cống hiến và hy sinh cho con cái Điều này có đúng không các bạn? Con cái là gì vậy các bạn? Con cái là nợ nhân quả đấy các bạn à vay nợ thì phải trả Chứ sao gọi là thiên chức, cống hiến và hy sinh nếu tâm không tham sắc dục Thì làm sao có vay nợ con cái Không có vay nợ Thì làm sao có thiên chức Cống hiến và hy sinh Như vậy Cống hiến và hy sinh cho con cái Tức là cống hiến và hy sinh cho tâm tham sắc dục Nhưng tâm sắc dục là một cuộc truy hoang nơi bất tình, uế trượt, hôi thối, thấp hèn Thuộc về cá nhân của nam nữ của hai người Dâm dục có gì cao cả đâu mà phải cống hiến và hy sinh là chúng ta đang sống trong điên đảo tự làm khổ mình mà không biết đang bị luật nhân quả chi phối tác động tâm khiến cho chúng ta mê muội say mê sắc dục để lần bước theo con đường khổ đau cùng tận và để tiếp nối cuộc hành trình luân hồi tái sanh sinh ra làm thân người nữ với thiên chức gì mà phải chịu khổ đau như vậy thật là đau buồn phải không hỡi các bạn nếu các bạn không tự chiến thắng tâm sắc dục của mình Không sống một đời sống đức không tham sắc dục Thì các bạn phải chịu muôn vàng khổ đau Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi một mình Cái khổ thứ tư của người phụ nữ Khi mang thai phải chịu nặng nề 9 tháng 10 ngày Hai chân thường bị phù nề to lớn như chân voi Đi đứng rất khó khăn Giả lại lúc ấy đang làm dâu con Nên đâu dám nghỉ ngơi Mà nếu có được sự nghỉ ngơi Thì lại sợ con trong bụng quá to lớn Khi sinh sẽ gặp nhiều khó khăn Có khi mất mạng Nên phải cố gắng làm không dám nghỉ Từ ngày đám cưới cho đến ngày mang thai Có bao giờ người phụ nữ sung sướng được đâu Vui thì chỉ có một chút xíu như cát trong đầu móng tay Mà khổ thì đau vô cùng tận Vậy mà bảo vui nhất, hạnh phúc nhất đời của người con gái Cái khổ thứ năm của người phụ nữ Ngày khai hoa nở nhụy là ngày mừng vui nhất Vì nhận thiên chức là mẹ Người ta gán cho người phụ nữ bốn chữ nhận thiên chức là mẹ Để rồi từ đây người phụ nữ phải gánh chịu những sự nhọc nhằn đau khổ chỉ có riêng mình Cái khổ đau trước tiên mà người phụ nữ phải chấp nhận Đó là cái đau đớn mười phần chết chỉ còn một phần sống là ngày sinh nở Ngày sinh nở là ngày đau khổ nhất trần ai của người phụ nữ thập tử nhất sanh Ai có một lần đau đẻ mới biết Sanh đẻ là khổ đau tận cùng của những cái đau khổ khác Cái khổ thứ sáu của người phụ nữ Khi sinh con ra Phải đêm ngày bồng bế nuôi dưỡng con Cực khổ trăm bề Các bạn có thấy chăng Một phút tri hoang cả đời khổ ải một đứa bé sinh ra thì phải có sự bài tiết, nhưng nó có biết dơ sạch gì đâu. Nên khi bài tiết, nó bài tiết ngay tại chỗ nằm, chỗ ăn, chỗ ngủ, vân vân. Lúc bấy giờ, người mẹ phải chịu hôi chịu thối, lo hốt dọn, lau chùi, tắm giặt quần áo cho con. Sự cực khổ như vậy mà phải chịu đựng suốt ba bốn năm trời, chờ con lớn khôn biết bài tiết có nơi có chỗ. Đó là nói đứa con không đau bệnh, còn nó bệnh đau Thì người mẹ phải chịu cực khổ gấp trăm ngàn lần Người mẹ phải ôm con thức suốt đêm ru và hát cho con ngủ Nhưng nào nó có ngủ đâu Vì bệnh đau nó khóc suốt đêm Thì người mẹ cũng khóc với con suốt đêm Các bạn có thấy chăng? Từ khi bước lên xe hoa Làm dâu, làm vợ và làm mẹ Thì hạnh phúc đâu không thấy Mà chỉ thấy toàn là những sự khổ đau khổ đau nào dám than thở với ai chỉ biết lấy con cái làm nguồn vui cho mình nhưng cuối cùng con cái nói những lời cay đắng phủ phàng thật là đời là một biển khổ vô cùng vô tận phải không hỡi các bạn cái khổ thứ bảy của người phụ nữ cực khổ như vậy chưa hết đâu các bạn à Hằng ngày các bạn còn phải lo cho con bú cho ăn rồi mặc rồi dạy tập nói tập đi cho đến khi được lớn hơn một chút, được cấp sách đến trường thì phải lo việc học hành của con, tiền học phí, tiền sách vở, tiền quà tiêu vặt cho con hàng ngày, lo toàn cả trăm thứ chi phí. Thường ngày phải luôn luôn nhắc nhở con cái phải ráng học hành siêng năng, nhiều khi người mẹ phải ngồi dạy con suốt cả buổi. Phải nói rằng người mẹ đang học bài với con. Những hành động cực khổ vô vàng này nào ai có biết. Nào có ai chia sẻ những nỗi khổ cực này chăng? Phải không hỡi các bạn? Khi đi học thấy con về muộn, người mẹ lo sợ từng phút từng giây. Chừng nào thấy mặt con về đến nhà thì mới hết nôm nớp lo âu. Đấy là những nỗi khổ chứ hạnh phúc chỗ nào đâu, phải không hỡi các bạn? Nếu con cái không nghe lời cha mẹ, trốn học đi chơi với bạn bè hư thân mất nết, xa ngã, xì ke, ma túy, thuốc phiện hoặc bệnh S, SIDA, HIV, vân vân. thì cử rớt khiến cho cha mẹ đau khổ vô cùng. Như vậy là hạnh phúc chỗ nào đâu? Người phụ nữ sinh ra đời là chịu lấy muôn vàng sự khổ đau, phải không hỡi các bạn? Mọi người nói đám cưới là ngày vui nhất, là để an ủi số phận của chúng ta, che lấp những sự khổ đau, để chúng ta an phận mà sống trong từng tiếng nức nở, cống hiến và hy sinh. Cái khổ thứ tám của người phụ nữ Như vậy còn chưa hết khổ đâu các bạn à Phải lo cho con học hành có nghề nghiệp Để tự nuôi sống thân nó Để nó tự bảo bọc gia đình nó Khi nó đã có nghề nghiệp Thì phải lo dựng vợ gả chồng Nếu vợ chồng con cái của nó hòa thuận thì thôi Bằng bất hòa thì là một nỗi khổ của cha mẹ rất lớn Ai có con cái thì sẽ thông cảm được điều này Nuôi con lớn khôn Thì công lao của người mẹ kể sao cho hết Vậy mà khi lớn khôn Nó làm theo ý muốn của nó Cãi lại cha mẹ Còn bảo cha mẹ là áp đặt con cái Từ việc học hành đến việc hôn nhân Cha mẹ áp đặt con cái để làm gì thưa các bạn Chỉ vì thương con mình Muốn con mình trở thành người tốt Cuộc sống luôn được an vui và hạnh phúc Không bị ai lừa đảo gạt gẫm Ngược lại con cái không hiểu công lao cực nhọc của cha mẹ trăm ngàn lần khó nhọc Lỡ nói ra những lời nói bất hiếu bất nghĩa, phủ phàng công ơn Khiến cho cha mẹ buồn khổ vô cùng Con cái bất hiếu như vậy Rồi đây luật nhân quả sẽ phải trả quả báo ấy cho mà xem Nhưng con cái bị trả quả khổ đau Thì cha mẹ cũng chẳng vui gì Phải không hỡi các bạn? Cái khổ thứ chín của người phụ nữ Bên cạnh việc ngày đêm chăm sóc dạy dỗ con cái Mà còn phải lo tranh thủ làm một người nội trợ đảm đang Đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho chồng, cho con Nếu ở nông thôn, người phụ nữ còn phải phụ chồng con chăn nuôi trồng trọt Cấy cày, gặt hái dân dân Lại còn phải mang nông phẩm, rau quả Hoặc gà, vịt, cá, tôm ra chợ bán buôn Đi sớm về trưa, dù con còn bé đó là cảnh đầu tắt mặt tối ở riêng Còn cảnh ở chung với cha mẹ chồng, chị chồng, em chồng thì sao? Ôi ngày xưa, cảnh làm dâu của người phụ nữ phải chịu nhiều cay đắng Do mẹ chồng, chị chồng, em chồng Họ quá khắc nghiệt và áp đặt mọi việc Người phụ nữ làm dâu giống như một tôi tớ trong nhà Thức khuya dậy sớm quét dọn nhà cửa Hầu hạ cơm nước Làm việc quần quật suốt ngày không hở tay Nghĩ đến cảnh làm dâu con mà người phụ nữ quá sợ hãi Nhưng ngày nay không còn nữa Cảnh khổ này chưa hết đâu bạn à Khi gia đình cơm không lành canh không ngọt Chồng sai xỉn Kinh tế thiếu trước hụt sau Thì các bạn nghĩ sao? Ôi khổ tận cùng Mỗi cái khổ đều đổ trên đôi vai bé nhỏ của bạn Bạn có biết không? Chỉ vì một quan niệm sai lầm nhưng quan niệm ấy đã ăn sâu vào cốt tủy của con người rất khó bỏ Đó là đời sống phải có đôi có bạn Bậc làm cha mẹ tuy biết đời mình đã khổ Nhưng không còn cách nào hơn là phải lo cho con có đôi có bạn Rồi chết mới an tâm Còn về phần người con thì sao? Đa số họ đều nghĩ Có vợ mới lo làm ăn được Hoặc có chồng để nương tựa vào nhau mà sống Chia vui sẻ buồn tránh cảnh cô đơn buồn tẻ và để có con nhờ về sau. Đại đa số họ rất sợ cảnh độc thân, cô đơn, già yếu, ốm đau không ai lo, nhất là sợ mọi người ăn hiếp. Đó là một nỗi lo xa của mọi người, chứ sự thật không phải vậy đâu, vì mọi người chưa hiểu luật nhân quả. Trong cuộc đời này đã xác định rất rõ ràng, hãy vào thăm những nhà dưỡng lão thì các bạn sẽ rõ. Biết bao nhiêu ông già bà cả đã từng có chồng, có vợ, có con cái hẳn hoi Thế mà hôm nay lại sống cô đơn nơi đây chỉ có một mình Với lòng thương hại của mọi người bốn phương Chúng tôi xin trở lại vấn đề Đã muôn vàng cực khổ nuôi con lớn khôn Tuổi tác đã già yếu Nhưng vẫn còn lo cho đời cháu đời chắc Khi chúng nó ấm đầu sổ mũi Như vậy Người phụ nữ sinh ra là để chịu khổ muôn vàng từ khi bước chân lên xe hoa Đến ngày xuống lòng đất Ai biết được điều này Phải không hỡi các bạn Bởi chạy theo tâm sắc dục Người phụ nữ phải thọ chịu sự khổ đau nhiều nhất Như trên chúng tôi đã nói Tục ngữ có câu Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi một mình Đúng lắm các bạn Cái khổ của tâm sắc dục thì vô cùng tận Nhưng cái lạc thì rất ít như đất trong đầu móng tay Xét cho cùng lý của tâm sắc dục Vừa làm khổ lại vừa làm tiêu hủy một năng lực rất lớn của con người Người đắm chìm trong sắc dục cơ thể thường bệnh tật Sắc dục là một điều tai hại nhất của con người Các bạn đừng tưởng rằng nó là hạnh phúc chân thật của đời người Nên các bạn mới chạy theo để thỏa mãn dục vọng đó Dục vọng của con người không bao giờ thỏa mãn được Nó giống như người nghiện thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân ở tâm sắc dục Tìm cầu hạnh phúc đâu không thấy Mà chỉ thấy toàn là một sự mệt nhọc Đau khổ nối tiếp nhau Nhất là mọi người không ngờ Những hành động truy hoang đó Lại là một sự nối tiếp luân hồi tái sanh Trong sự luân hồi tái sanh Là sự khổ đau bất tận Từ kiếp này đến kiếp khác các bạn ạ à. Theo luật nhân quả trả vai Thì đây là một chuỗi dài thời gian thống khổ ghê gớm Từ đời này sang đến đời khác nối tiếp nhau và luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt. Đó chính là con đường sắc dục, con đường luân hồi tái sanh của muôn loài. Các bạn có nhận ra con đường này chưa? Khi đã nhận ra các bạn phải làm gì? Hay cứ bỏ trôi đời mình theo dòng nước đục nhân quả Như cánh lục bình trôi trên dòng sông nước Người ta đâu biết rằng Giữa những hành động hạnh phúc lứa đôi nam nữ âu yếm nhau là những hành động đang bị luật nhân quả chi phối, tác động, điều khiển khiến cho đôi lứa nam nữ đắm đuối mê sai để rơi vào cạm bẫy nhân quả. Trên đời này, ít có người nào hiểu biết uy lực này nên không có một người nào thoát ra khỏi định luật nhân quả được. Do đó, tất cả dạng vật trên hành tinh này đều phải chịu chi phối điều hành của luật nhân quả như vậy. Đó là một sự sinh tồn nối tiếp nhau để sống của dạng vật nên mọi vật phải chịu chung dưới một quy luật của nhân quả chỉ có những người nào sống trọn vẹn đạo đức nhân bản nhân quả thì mới ra khỏi quy luật này cái khổ triền miên bất tận của luật nhân quả luân hồi này chưa có ai ngăn chặn đứng được muốn ngăn chặn đứng sự khổ đau này chỉ duy nhất có đạo đức nhân bản nhân quả ra đời để cho mọi người thấu hiểu những hành động không làm khổ mình khổ người thì mới có thể đình chỉ như cuộc sống truy hoang sắc dục thấp hèn. Trong những hành động đạo đức không làm khổ mình khổ người, có một hành động dạy chúng ta không tham sắc dục, tức là đức không tham sắc dục. Muốn thực hiện đức không tham sắc dục thì phải thực hiện đời sống độc thân. Đời sống độc thân có lợi gì, có hại gì? Thưa các bạn, theo quan niệm của mọi người từ xưa đến nay nghĩ rằng Độc thân là một cuộc sống cô đơn buồn chán Trước sau quạnh quẻ Chỉ có một bóng một hình Trông dễ sợ Khi già yếu đau bệnh Không ai lo cơm nước thuốc thang Và sống một mình Luôn sợ mọi người ăn hiếp Như trên chúng tôi đã nói Thưa các bạn Các bạn đừng nghĩ như vậy Nghĩ vậy là các bạn đang sống trong tưởng tri Chỉ vì người ta chưa biết sống độc thân như thế nào đúng Và như thế nào sai Người ta thường chứng kiến những người sống độc thân vì hoàn cảnh bắt buộc Chứ họ chẳng bao giờ thích sống độc thân Những người hoàn cảnh bắt buộc họ phải sống độc thân như vậy Nên tâm hồn họ cô đơn, buồn chán, khổ đau Như trên các bạn nghĩ tưởng Thưa các bạn Sống độc thân là một cuộc sống trọn vẹn Không làm khổ mình, khổ người Một cuộc sống giữ tròn đức hạnh cao thượng tuyệt vời thoát ra mọi sự ràng buộc của năm đối tượng dục lạc. Năm đối tượng dục lạc là gì? Một, danh, quyền thế, chức vị, ngôi cao, lời khen tặng, lời ca ngợi. Hai, tiền bạc, của cải, tài sản, vật chất. Ba, sắc dục, phụ nữ. Bốn, ăn uống. Năm, ngủ nghỉ. Người sống độc thân thì tâm thường bị ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ Ngũ dục lạc lôi cuốn và cám dỗ mà cố ước chế chịu đựng, không hưởng thụ, thì người ấy phải chịu khổ vô cùng vô tận. Còn người biết cách sống độc thân, lần lượt họ khắc phục tâm mình, sống đúng đức hạnh làm người, xa lìa năm điều tai hại hèn hạ của ngũ dục lạc. Lần lượt chúng tôi sẽ dạy các bạn đủ năm đức hạnh làm người, như các bạn đã học. Đức không tham danh, đức không tham lợi, đức không tham sát dục. Và bây giờ các bạn đang học đức không tham sắc dục Sự học hiểu này giúp cho các bạn mở mang trí tuệ Có tầm nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống của chính các bạn Hơn nữa, nó còn giúp cho các bạn sống không mơ mộng hảo huyền Theo ngũ dục lạc thế gian Ngũ dục lạc là cái bóng hạnh phúc hảo huyền Là miếng mồi của nhân quả, câu nhữ Để các bạn xa lưới, mắc câu luân hồi sinh tử Mãi mãi muôn đời chịu khổ đau Xét cho cùng tận, người sống độc thân được an ổn và hạnh phúc nhất đời Vì không có đối tượng quấy rầy Không có người làm cho bạn buồn phiền, bất toại nguyện Thương ghét, sợ hãi, lo lắng, phiền não, giận hờn, cay đắng, thù hận, khổ đau dân dân Và không tiêu hao khí lực trong những cuộc truy hoang sắc dục Sống độc thân là một cuộc sống với tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự sống hòa mình trong vũ trụ với sự sống của muôn loài mà không có người hay vật nào làm cho ta bận tâm được thì đó mới chính là mình đã sống độc thân sống độc thân chính là ta sống cho muôn loài vạn vật với tình thương bao la rộng lớn vô bờ bến sống với vạn hữu trong môi trường sống mà duy nhất chỉ có một tâm hồn bất động còn sống có nhiều người như trong một gia đình thì phải có nhiều điều nghịch ý trái lòng phải có lời qua tiếng lại phải có buồn phiền giận hờn to tiếng cãi nhau dần dần sống độc thân làm sao có chuyện ấy được phải không hỡi các bạn sống độc thân mà không độc thân vì xung quanh ta có nhiều người bạn thân thương đó là cây cỏ đất đá núi sông và các loài động vật nữa còn sống có gia đình khổ lắm các bạn ạ à. Nhất là người phụ nữ Các bạn nghĩ lại xem có đúng không? Các bạn thường nghĩ rằng Sống độc thân đến khi già yếu bệnh tật không ai lo Chết trong cô đơn buồn tẻ một mình vân vân Vì nghĩ như vậy Nên khi con cái lớn khôn Thì lo dựng vợ gả chồng Để sống có đôi có bạn Có nương tựa vào nhau Giúp đỡ nhau khi già yếu, khi bệnh tật Khi chén cơm manh áo khi ly nước thuốc tham dần dần, nhưng khi hai người nam nữ sống chung nhau đã đem lại cho nhau muôn trùng sự khổ đau và còn nhiều cảnh trái ý nghịch lòng mà chúng tôi đã nói trong sách này sống không làm khổ mình khổ người là sống độc thân sống độc thân không có nghĩa là ta sống ích kỷ riêng cho ta vì thế người sống độc thân là người biết sống những đức hạnh cao quý làm người biết sống những đức hạnh cao quý làm người là biết vượt ra khỏi bản tính dục lạc của loài động vật. Nếu loài người không vượt ra khỏi ngũ dục lạc này, thì cuộc sống chỉ là những loài động vật mà thôi. Sắc dục là một định luật sinh tồn của dạng vật trong luật nhân quả mà chúng tôi đã nói ở trên. Từ loài có cây thảo mộc thực vật cho đến những loài bò, bay, đi, chạy, nhảy, động vật nói chung, tất cả đều chịu quy luật sắc dục sinh tồn để sinh sôi nảy nở. Cho nên, con người thực hiện đức không tham sắc dục là làm cho định luật nhân quả đình chỉ. Luật nhân quả này đình chỉ thì toàn bộ ác pháp trên thế gian này cũng sẽ không còn nữa. Và như vậy, thế gian sẽ hết khổ đau. Cuộc sống của con người đã trở thành cuộc sống thiên đàng. Như chúng tôi đã nói ở trên, sắc dục là quy luật sinh tồn của dạng vật nếu biết tiết độ nó ở mức bình thường thì loài người ít khổ, còn ngược lại, nếu sắc dục thái quá thì gây tai hại cho loài người, cho xã hội. Và như vậy, sắc dục thái quá nó mang đến những tai hại gì? Một, bản thân bệnh tật. Bệnh tật thường truyền nhiễm qua đường sinh dục như di trùng bệnh giang mai, di trùng bệnh HIV, S và các loại bệnh phụ khoa khác ngày càng nhiều hơn dân vân hai, Gia đình bất an Có nghĩa là chồng lấy vợ người này Vợ lấy chồng người khác Khiến cho đạo nghĩa chung thủy gia đình một vợ một chồng mất đi Gây nên tình trạng thương tâm cho con cái Xa cha hoặc mất mẹ ba, Tệ nạn mãi dâm khắp nơi trong xã hội Một đất nước mà nơi đâu cũng có gái mãi dâm Là một đất nước chưa có văn hóa, văn minh lành mạnh Giá trị người phụ nữ quá thấp kém Nói đúng hơn là đất nước đó thiếu đạo đức làm người 4. Dân số đông, dân trí kém và tệ nạn xã hội quá nhiều Do hàng loạt đa số con cái được sinh ra từ khoái lạc của tâm tham sắc dục Chứ không từ sự ý thức tiết độ tình dục Không từ sự nhận thức rõ trách nhiệm của cha mẹ là Nuôi con đúng tiêu chuẩn và dạy bảo con nên người hữu ích trong giai đoạn đất nước đang phát triển khoa học công nghệ hiện đại này thì sự học của con cái càng phải được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng để học tập đến nơi đến chốn thì trình độ học thức mới theo kịp mọi người mới làm lợi ích cho gia đình và xã hội hiện giờ tình trạng học thức của trẻ em chung cả nước chưa đạt tiêu chuẩn kiến thức phổ thông thường thường cấp trung học phổ thông có 12 lớp nhưng trẻ em chỉ mới học đến lớp 9 sĩ số học sinh giảm đi rất nhiều vì học lực vì hoàn cảnh đó là những nỗi lo của bậc làm cha mẹ, của những nhà lãnh đạo đất nước. Vì thế, đức không tham sắc dục cần phải được giữ gìn nghiêm chỉnh. Nhất là mọi người phải sáng suốt, thấy trách nhiệm và bổn phận, ngăn chặn những hành động khiêu dâm gợi dục của mình và của những người khác. Vì dâm dục là một hành động không biết thương mình, làm hại mình, gây tổn thương giá trị đức hạnh của người phụ nữ chung cả nước. Gái mãi dâm là những phụ nữ chỉ biết sống có tiền, không biết giá trị phẩm hạnh đạo đức bản thân của mình, không biết giữ giá trị chung cho giới phụ nữ Việt Nam, không biết noi gương những bậc anh thư Trưng Dương, Triệu Ẩu, ỷ Lan vân vân. Những bậc này luôn luôn giữ gìn giá trị phụ nữ quê hương tổ quốc của mình. Một phụ nữ làm gái mại dâm là đã làm sỉ nhục cho giới phụ nữ nước đó. Giới phụ nữ nước đó bị sỉ nhục là nước đó bị sỉ nhục các bạn phụ nữ có biết chăng hỡi các bạn phụ nữ các bạn có biết chăng dưới mắt một người khác phái phụ nữ mãi dâm chỉ là một công cụ giải trí cho nam giới là một con người có giá trị như bao nhiêu người khác mà quý bạn đã tự biến mình thành một món đồ chơi cho kẻ khác thì còn có nghĩa lý gì là một con người nữa phải không hỡi các bạn thưa các chị em phụ nữ Chúng ta sống không phải chỉ có tiền bạc mới sống được Còn có nhiều cách sống cao thượng hơn Không phải ở tiền bạc vật chất Mà ở tinh thần tự lực, tự cường Biết đứng thẳng trên đôi chân của mình Biết vươn lên và vượt qua những nỗi khó khăn gian khổ của cuộc đời Chứ không phải vì cảnh nghèo đói mà đi bán thân nuôi miệng Chứ không phải vì cảnh nghèo đói mà đi làm thê thiếp hầu hạ cho người những cô gái lam đủ lầu tắt mặt tối tay làm hàm nhai Nhưng giá trị người phụ nữ ấy không bị chà đạp Không bị ai quay rẻ Còn chị em son phấn lòe loẹt Quần áo đẹp đẽ Dài dép cao sang Nhưng giá trị của người phụ nữ này Coi chừng đứng không đúng vị trí và khả năng của mình Thì sẽ bị chôn vùi dưới lớp bùn nhơ hôi thối Chị em có biết chăng Đó là những gái mãi dâm gái bán bia ôm, gái bán cà phê ôm, gái nhảy ở các vũ trường chân dân. Đạo đức làm người không chấp nhận những người phụ nữ ăn mặc bài da hở thịt hoặc bó sát người khiêu gợi dâm dục. Người phụ nữ ăn mặc như vậy là gợi lòng sắc dục của người khác phái. Đó là một hành động thiếu đạo đức và văn hóa là người. Hành động đó làm sỉ nhục quê hương tổ quốc. Các chị em phụ nữ có biết chăng? Đề tài tôi giảng hôm nay, tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đặt một câu hỏi. Tại sao chúng ta phải tu? Quý Phật tử thường đi chùa, lễ Phật, ăn chay. Chắc rằng ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào? Ở đây tôi sẽ giải thích về điều này chúng ta đều ý thức rằng người biết tu là người cầu tiến, là người vươn lên. Tại sao? Thí dụ có người trước kia say rượu lè nhè nhưng bây giờ người đó biết tu theo Phật giữ năm giới. Do giữ giới nên không uống rượu say nữa, đó là đã tiến hơn xưa. Hoặc như người chuyên đi ăn trộm, người đó bị xã hội đánh giá là hạng bất lương. Bây giờ người đó biết tu thọ giới của Phật. Phật cấm không được trộm cướp, khi không còn trộm cướp nữa thì người đó có tiến bộ chưa thường thường thế gian thấy ai hư hỏng rồi thức tỉnh lại làm lành thì người ta bảo người đó giác ngộ đó là một bước tiến như vậy vì cầu tiến mà chúng ta tu người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi hành vi xấu ngôn ngữ xấu ý niệm xấu của mình trở thành hay trở thành tốt như vậy có phải là tiến bộ không cho nên nói biết tu là có tiếng vì vậy muốn cầu tiến người Phật tử phải tập tu Đó là lý do thứ nhất Lý do thứ hai Chúng ta tu là vì muốn đem lại sự an lạc cho bản thân mình trong hiện tại và vị lai Tại sao? Thí dụ như một Phật tử trước kia chưa biết tu Ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau không hòa thuận Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu giữ ngũ giới Tức không tà dâm, không ngoại tình với kẻ khác Thì vợ chồng hết nghi nhau hết nghi nhau thì bình an, hạnh phúc. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, sự tốt đẹp cho xã hội. Nên người biết tu là người tiến lên chuẩn bị cho cuộc sống luôn được an lạc. Thế mới thấy tu là việc thiết yếu. Phật tử khi hiểu được lợi ích đó rồi, ai cũng phát tâm tu. Đó là lý do thứ hai. Khi đã phát tâm tu theo Phật, thì điều đầu tiên Phật dạy chúng ta tu là để dừng nghiệp tại sao tu để dừng nghiệp? Trước khi trả lời câu này, tôi xin ôn lại lịch sử Đức Phật một chút. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Đến đêm thứ 49, từ đầu hôm đến canh hai, Ngài chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là trí sáng suốt, thấu rõ hết bao nhiêu kiếp về trước của mình – đã từng làm gì ở đâu cha mẹ anh em tên gì đều biết rõ hết chẳng những một đời mà vô số đời cũng đều biết rõ nên gọi là túc mạng minh tức trí sáng suốt biết vô số mạng kiếp về trước sau này đi giảng đạo ngài nhắc lại đời trước ngài đã từng làm gì ở đâu lợi ích cho ai vân vân những sự việc như thế được kết tập lại gọi là kinh bản sanh và bản sự hiện giờ vẫn còn từ canh hai đến canh ba Ngài chứng được thiên nhãn minh Thiên nhãn minh là tất cả những gì gần xa, nhỏ nhiệm nhất Ngài đều thấy được Cho nên khi Đức Phật chứng được thiên nhãn minh rồi Ngài nhìn thấy trong bát nước có vô số vi trùng Ngày xưa nói trong nước có vi trùng người ta không tin Nhưng bây giờ nhờ khoa học chế ra kính hiển vi Người ta mới thấy vi trùng Như vậy Đức Phật đã thấy hơn hai ngàn năm rồi Bây giờ chúng ta mới biết Bằng thiên nhãn minh, Ngài nhìn rất xa thấy ngoài thế giới này còn có vô số thế giới khác, tính không hết. Danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là hằng hà sa số. Hằng hà đó là sông Hằng ở Ấn Độ, sa số là số cát. Sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy ngàn cây số thì cát sông Hằng chừng bao nhiêu? Vô số kể. Phật nói thế giới trong hư không nhiều như số cát sông Hằng vậy. Ngày xưa không ai tin điều này cả, nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn, người ta tìm thấy rõ ràng ngoài thiên hà của chúng ta còn vô số thiên hà nữa. Cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là thế giới. Như vậy Phật nói không sai, vì đó là cái thấy thật. Kế đó, Ngài nhìn thấy con người khi chết rồi lại tái sanh vào các loài. Người ta cứ nghĩ chết rồi là hết, hoặc bảo chết rồi trở lại làm người. Nhưng Phật thấy rõ ràng, khi chúng ta chết rồi do nghiệp của mình tạo hàng ngày, hoặc lành hoặc dữ. Nếu lành thì nó dẫn chúng ta sanh trong cõi lành, nếu dữ nó dẫn chúng ta sanh vào cõi dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật nói: Ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy rõ ràng ai nghiệp gì đi đường nào, không có nghi ngờ. Vì vậy Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là dừng nghiệp, Dừng nghiệp để làm gì? Để khi chết chúng ta không bị nghiệp ác dẫn đi vào đường ác. Nếu cứ tạo nghiệp ác, thì khi chết chúng ta bị nghiệp dẫn trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên người Phật tử tu là làm sao trong hiện tại dừng những hành động xấu ác để bản thân là một người tốt, có lợi ích cho xã hội. Chết đi mình lại được nghiệp lành dẫn sanh vào cõi lành. Như vậy có phải tu là để cho chúng ta an ổn trong đời này và đời sau không? Vì tầm quan trọng như vậy cho nên chúng ta mới tu. Như hàng tăng ni xuất gia, lẽ ra các vị ở ngoài đời hưởng những lạc thú thế gian, tại sao lại cạo đầu vào chùa ăn chay mặc áo nhuộm cho khổ vậy? Có cái gì cần cái gì quý mình mới làm điều đó chứ. Vì thấy rõ được lợi ích về tu tập rồi nên chúng ta mới đi tu. Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài liền chứng được lậu tận minh tức là trí sáng suốt thấy rõ nguyên nhân vì sao con người phải luân hồi sanh tử. Ngài thấy rõ ràng không nghi ngờ gì hết, nên sau đó Ngài đến giường Lộc Uyển, giảng bài Pháp đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Đó là bài Pháp Tứ Diệu Đế. Ngài chỉ rõ quả đau khổ và nhân gây ra đau khổ, chỉ cho quả giải thoát và nhân tu sẽ được giải thoát. Đó là do Phật tu chứng được nên Ngài nói ra chứ không phải như các tiết gia suy luận rồi nói. Vì vậy, Phật dạy chúng ta trên đường tu phải làm sao đạt được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời của mình hiện tại an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng sinh. Khi chết đi sinh trở lại, được làm người tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Tu là như vậy. Ở đây điểm quan trọng tôi muốn nhấn mạnh, tu là dừng nghiệp, là chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Dừng nghiệp tức là dừng những nghiệp ác, chúng ta không tạo những tội lỗi phải chịu khổ đau nữa về tu dừng nghiệp bằng cách nào trong nhà phật dạy dù tại gia hay xuất gia khi bước chân vào đạo trước tiên phải gìn giữ giới luật gìn giữ giới luật là tu dừng nghiệp tại sao bởi vì đức phật thấy rõ ràng con người khi nóng giận hay tham lam rất là cuồng loạn điều tội ác nào người ta cũng có thể làm được mà tạo tội ác thì phải đọa phải chuốc quả đau khổ. Vì vậy Phật dạy phải giữ những điều giới, đừng tạo ác, không tạo ác thì khỏi đọa. Như hàng Phật tử tại gia, Đức Phật dạy phải giữ năm giới. Một, không được sát sanh. Hai, không được trộm cướp. Ba, không được tà dâm. Bốn, không được nói dối. Năm, không được uống rượu. Không được hút á phiện xì ke ma túy. Năm điều đó cần phải giữ gìn cho đúng. Như người nam khi chưa biết tu có ai rủ uống rượu thì sao? Tuy ban đầu chưa biết uống, nhưng bạn bè rủ thì dị tình uống rồi thành ghiền, ghiền rồi thành say. Đối với ác viện thì ke ma túy cũng vậy, trước đâu có, cha mẹ sinh ra đâu có ghiền. Do bị bạn bè rủ rê mà không biết tu mới nhào theo, nhào theo rồi thì hư một đời, hại gia đình, hại xã hội. Nên Phật cấm những điều đó là thương hay làm khó khăn mình. Đó là Phật thương. Bởi rượu á phiện xì ke ma túy là hố sâu nguy hiểm. Phật muốn cho chúng ta không rớt vào hố đó nên mới dùng hàng rào giới luật để chặn. Thí dụ Phật tử đã thọ ngũ giới rồi, nếu bạn bè tới rủ uống rượu liền nói, tôi đã thọ giới Phật rồi không được uống rượu, thôi tôi xin không uống. Như vậy là ngăn chặn mình tạo tội. Nếu không thọ không giữ giới thì bạn bè rủ cứ ngồi uống có sợ gì đâu rồi tới ăn trộm ăn cướp cho đến giết người trong những việc đó có gì bình an không hay việc nào cũng khổ mình làm cho mình khổ mình làm cho người khác cũng khổ cứ khổ lây với nhau bây giờ phật cấm không được giết người dù giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám động đến sinh mạng của người khác đó là tu tu là giữ giới cho nên bước đầu vào đạo phật bảo phải giữ năm giới Chúng ta hứa giữ để trong lòng lúc nào cũng nhớ không được làm các việc đó. Nhờ hứa với Phật, hứa với quý thầy như vậy, không dám quên nên không tạo tội. Đây gọi là dân nghiệp. Chúng ta đối nơi thân, nơi miệng, nơi ý, thường hay buông lung tạo tội. Thí dụ nơi thân, trẻ nhỏ thấy con chim đậu trên cành cây, nó làm sao? Nó muốn bắn. Nhiều khi con chim nhỏ xíu không đáng gì hết, không được một miếng ăn nữa, mà cũng cứ bắn thấy con cóc con nhái muốn lấy đá chọi, vân vân. Bây giờ mình biết tu thì việc gì không có lợi cho mình, cho người, mà làm đau khổ chúng sanh thì đừng làm. Nhờ không làm nên không khổ cho những con vật nhỏ, không khổ cho người. Như vậy nhờ biết giữ gìn giới, không làm việc ác, đó là chúng ta tu. Đến miệng chúng ta toàn nói lành hay cũng có khi nói dữ. Có người nào nói lành suốt đời chưa? hay khi vui thì nói lành, khi giận thì nói dữ. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, vui nói lành mà giận thì thôi, làm thinh, đừng nói gì cả. Bởi vì nếu nói thì sẽ nói bậy, nói tội lỗi. Cho nên khi giận, làm thinh bỏ qua một hồi sẽ hết. Chúng ta giữ thân không làm đau khổ cho chúng sanh, miệng không nói lời dữ, lời ác, khiến người khinh miệt mình. Đó là bảo vệ giá trị tinh thần đạo đức của mình. Quý Phật tử thấy khi giận lời nói có giá trị thật không? Thí dụ khi giận người ta nói mày là con chó Nói thế mà mình có thành con chó đâu Nếu tỉnh táo mình sẽ trả lời Tôi đâu có bốn chân đâu mà thành con chó Nhưng đằng này nghe nói con chó liền muốn tát tai người ta Như vậy vô tình mình nhận là chó rồi Bởi vừa nói chó là mình cắn liền phải không? Khi nóng giận người ta dễ điên cuồng Không có chút gì khôn ngoan sáng suốt cả cho nên khi nóng giận cần phải im lặng, đó là người khôn, người khéo tu. Như vậy chúng ta tu thân, tu miệng và tu luôn cả ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều? Có khi xấu nhiều tốt ít, có khi tốt nhiều xấu ít, tốt xấu lẫn lộn. Bây giờ tu rồi khi nghĩ một điều gì xấu chúng ta biết đó là bậy, là tội lỗi nên không nghĩ nữa, cấm nó như vậy lâu dần thành quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ, nghĩ xấu thì dừng đó là chúng ta tu. Nếu người thân không làm những điều xấu ác, miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ những điều bậy xấu, thì người đó là người tốt. Người ta nói tu hiền, nhưng hiện nay có nhiều người tu mà chưa hiền. Ăn chay thì ăn, mà không hiền chút nào cả. Bởi tu không phải chỉ ăn chay, mà tu là sửa thân đừng làm tội lỗi. Miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Còn ăn chay ăn mặn chỉ là phần phụ thôi. Người ăn mặn mà nói năng đàng hoàng, hiền lành, còn người ăn chay mà la lối bậy bạ thì ai hơn ai? Hiểu vậy quý vị mới thấy lẽ thật của sự tu. Ngay trong đời sống này, phải tạo cho mình một cuộc sống có giá trị. Nếu trong gia đình hai vợ chồng đều biết tu, chồng không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, vợ cũng vậy, thì gia đình đó đầm ấm hạnh phúc không? Sẽ dĩ ngày nay gia đình chia ly đau khổ là vì người ta không biết tu, Tu dừng nghiệp là đừng làm bậy, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy thôi. Chứ chưa làm gì hay tốt. Bao nhiêu đó cũng khó rồi. Lâu nay người ta quen buông lung, bây giờ chặn lại nên khó. Chứ việc đó đâu phải khó. Nếu giận người ta mà mình làm thinh, không la lối gì hết. Một hồi cơn giận sẽ nguôi và từ từ mình quên hết. Quên hết thì có thiệt thòi gì cho mình đâu còn nóng chửi người ta, người ta đánh lại mình thì sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối, bao nhiêu phiền não và tội lỗi khác nữa. Tất cả chúng ta ai cũng cần phải tu để trở thành người hay tốt, đó là người khôn ngoan sáng suốt. Nếu để thân miệng ý lăng xăng lộn xộn hoài, đó là người xấu, người dở. Tôi đã nói phần tu là dừng nghiệp, kế đến phần tu là chuyển nghiệp. Chuyển là đổi, Chuyển nghiệp là chuyển đổi nghiệp của mình. Tôi thường hay nói Phật tử chúng ta hiểu nghĩa chữ tu dở hơn cả mấy chú sửa xe Honda nữa. Tại sao vậy? Vì mấy chú đó gọi sửa xe hư ít là tiểu tu, xe hư nhiều hơn là trung tu, xe hư thật nhiều là đại tu. Có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư đi sửa, tới ngày lấy nó y nguyên như cũ mà mình vẫn chịu không? Đâu có, phải sửa tốt hơn ngày mình giao xe mới được. Như vậy tu là sửa từ cái hư, cái xấu trở thành cái tốt, cái hay. Người biết sửa là người biết tu. Quý Phật tử tu bao nhiêu năm rồi có biết sửa chưa hay chỉ xin Phật thôi? Có gì buồn lại Phật, Phật cứu độ con, Phật cho con hết bệnh hoạn, cho con hết tai nạn, dân dân Nếu tu như vậy chắc Phật cũng lắc đầu không biết nói sao. Bởi Đức Phật từng bảo rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Ngài ban phước xuống quả cho người Thì Ngài không dạy mình tu dừng nghiệp, chuyển nghiệp Không dạy tu nhân quả Là dừng được nghiệp ác Tu thập thiện là chuyển nghiệp ác thành nghiệp lành Hồi xưa mình thường hay giết hại Thì ngày nay thương chúng sanh Thấy chúng sanh nào bị bắt sắp bị giết hại Mình mua thả Ngày xưa thay vì giết bây giờ lại cứu Hồi xưa mình tham lam trộm cắp của người ta Bây giờ có duyên mình bố thí Hồi xưa mình có những hạnh xấu không trinh bạch Bây giờ tập tu hạnh trinh bạch Như vậy thay vì thân có ba nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm Bây giờ mình chuyển ba nghiệp đó Sát sanh chuyển thành phóng sanh Trộm cướp chuyển thành bố thí Tà dâm chuyển thành trinh bạch Được vậy đời mình tốt đẹp vô cùng Ngày xưa hay nói dối hay nói hung dữ Bây giờ Phật dạy chuyển thành bốn thứ Nói lời chân thật Nói lời hòa ái nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Thay vì nói dối gạt thì bây giờ chúng ta nói lời chân thật, chuyển lời nặng nề ác độc thành lời hòa nhã, dễ thương. Đó là chuyển bốn nghiệp nơi miệng. Kế đến chuyển nơi ý. Ý chúng ta thường dễ sanh tham lam, khi tu dừng được tham lam rồi, chúng ta phải tập hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ, là buông bỏ. Thí dụ ngày xưa, chúng ta làm một, muốn được hai, làm hai muốn được ba bốn cứ muốn chồng lên bây giờ chúng ta làm việc vừa phải có đủ cho cuộc sống mình bình an thôi phần dư vui vẻ đem ra giúp đỡ cho những người thiếu đó gọi là thị tư cách dễ xả ngày xưa chúng ta hay nóng giận giận người này giận người nọ thì ngày nay tập lòng từ bi thương xót mọi người để mình không khổ mà người cũng không khổ nói tới từ bi chúng ta thấy rất khó tại sao vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói khó thương, có người tư cách dễ thương, có người tư cách khó thương, nên mình cũng khó thương. Bây giờ từ bi là phải thương tất cả, thì làm sao mà thương đây? Thí dụ khi vào bệnh viện tâm thần, chúng ta bị những người điên, trong đó kêu tên mình chửi hoặc nhổ nước bọt lên mình, vân vân. Lúc đó chúng ta thế nào? Cự lộn với họ hay là thương họ? Mình không có lỗi lầm gì với họ mà họ chửi mình rồi còn phun nước bọt vô mình dễ giận không nhưng nếu giận mình cự lộn với họ thì người chung quanh sẽ nói sao đánh lộn với kẻ điên thì chỉ có người điên mới làm thôi người ta điên cho nên làm bậy còn mình tỉnh không họ chứ đâu nên giận phật tử xét kỹ những người mình không làm quấy không làm điều tội lỗi với họ mà người ta nói mình quấy mình có tội lỗi thì mình nên nghĩ chuyện không có mà họ nói đó là họ không tỉnh sáng Người không tỉnh sáng là người đáng thương chứ không đáng giận Mình đang tỉnh sáng thì không nên hơn thua với người không tỉnh sáng Nhớ như vậy chúng ta sẽ có lòng từ bi dễ dàng, không khó Cứ thế mình tập tâm từ bi càng ngày càng lớn lên Đó là tu Tâm chúng ta thường ngày hay si mê, nghĩ sai trật, nghĩ lầm Mà chúng ta tưởng là đúng Như Phật tử đến tháng 2, tháng 3 thường lên núi Sam để dây tiền bà về làm ăn phải không? Đó là điều có lẽ thật Thế mà Phật tử vẫn tin làm Nếu tới miếu bà dai tiền về làm ăn Ai cũng giàu hết Thì từ Long Xuyên lên Châu Đốc người ta cất nhà ngói hết Nhưng quý vị thấy nơi đó có nhà ngói hết chưa? Kế cận miếu bà dạy gì không vô dai tiền làm ăn cho được giàu Rõ ràng điều này đâu có đúng Một việc không có lý như vậy Nhà Phật gọi là tà kiến Tức hiểu biết sai lầm Không đúng sự thật Thế mà Phật tử vẫn nghe theo Không phải sai lầm là gì Phật tử chúng ta phải có một nhận định đúng đắn mới gọi là tu Nếu hiểu sai lầm như vậy không phải là tu Chúng ta tu là để đem lại an vui Đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho mình, cho người Phật tử tin được lý nhân quả Hiểu rõ giao nhân thì gặt quả Nhân lành thì quả lành Nhân ác thì quả ác Ví như người nông phu phải lựa giống tốt gieo xuống ruộng thì tới mùa thu hoạch mới được lúa tốt nhiều. Nếu gieo giống xấu thì kết quả xấu, không nghi ngờ. Tuy nhiên không hẳn đơn giản giống tốt thì được quả tốt hết, giống tốt còn phải biết bón phân nhổ thân làm xấu, ý nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt. Như vậy gốc là ý. Vì vậy Phật dạy phải nhắm thẳng vào ý, ý hoàn toàn trong sạch thì hết nghiệp hết nghiệp thì được Phật đón về cực lạc không nghi. Nếu niệm sơ sơ còn tính làm ăn đủ thứ thì chắc Phật không đón được đâu. Nhiều Phật tử tu mang sâu chuỗi mà vẫn còn tính toán hơn thua nhiều quá thì làm sao mà Phật rước qua bên đó được. Lại có người bảo mình mang nghiệp về Tây Phương, thủng thẳng tu nữa cũng được. Điều đó tôi không tin. Ví dụ một con chó ghẻ lát bị xà mâu ăn, nó nằm dưới đất. Bây giờ bảo đem nó lên lầu ba cho hết tà mâu có được không? Muốn nó hết tà mâu thì phải trị thuốc Trị lành rồi thì ở dưới đất hay trên lầu gì nó cũng mạnh Chúng ta ngay đây tu cho sạch nghiệp Thì giàu được về cực lạc hay ở đây Mình cũng thanh tịnh An vui như ở cực lạc vậy thôi Đó là một lẽ thật Nên trong Kinh Di Đà Đức Phật dạy phải niệm Phật cho tới bảy ngày Được nhiếp tâm bất loạn khi lâm chung, Phật và Thánh chúng mới hiện ở trước rước về cõi Phật. Bây giờ tôi nói tới những vị tu thiền. Trước tiên là tu theo thiền nguyên thủy. Trong kinh Đại Niệm xứ của Bộ A Hàm, Phật có dạy rằng, người nào quán tới niệm xứ, quán thân dơ dớp, quán cảm thọ là xấu, quán tâm vô thường, quán các pháp vô ngã. Quán như vậy suốt ngày, không nghĩ gì khác, từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới bảy ngày người đó sẽ chứng từ quả ana hàm đến quả a la hán như vậy phật dạy dù tu tịnh độ hay tu thiền cũng phải nhiếp tâm chuyên nhất một bên niệm danh hiệu phật một bên quán tứ niệm xứ do quán nên thấy rõ trong nội tâm buông sạch hết không nghĩ gì khác nhờ không nghĩ gì khác tâm mới được trong sạch tâm trong sạch là nghiệp trong sạch nghiệp trong sạch nên chứng quả chứng quả là không còn trầm luân trong sanh tử nữa đó là tu theo thiền nguyên thủy kế đến tôi nói tu theo thiền tông chúng tôi hướng dẫn tăng ni và phật tử tu thiền là xoay trở lại quan sát chính mình khi vừa mới khởi niệm nghĩ người này người nọ liền buông đừng chạy theo niệm như vậy từ một ngày hai ngày tới bảy ngày đi đứng ngồi nằm đều không buông hết các tạp niệm không theo nó lần lần nó lặng không khởi các niệm thì tâm thanh tịnh bởi vì khởi niệm là nghĩ tốt nghĩ xấu là tạo nghiệp bây giờ hết nghĩ lặng lẽ trong sạch đó là thanh tịnh thanh tịnh thì nghiệp hết từ đó nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình chính bản tâm này mới không bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử nữa tôi thường hay dẫn câu chuyện vua trần nhân tông khi còn là thái thượng hoàng ngài có làm bài phú cơ trần lạc đạo có nghĩa là ở cõi trần mà vui với đạo kết bài phú đó ngài dùng bốn câu kệ chữ hán câu chót ngài nói rất rõ ràng đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền tức là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắt thì đừng hỏi chi thiền cho dư tại sao vì khi tâm không chạy theo cảnh không dính mắt cảnh đó là thiền rồi như vậy để thấy tất cả Pháp của Phật dù tịnh độ, thiền nguyên thủy hay thiền tông đều dạy chúng ta tu cho sạch hết nghiệp. Mà nghiệp phát xuất từ ý cho nên ý lặng, ý được nhất tâm, đó là trong sạch. Trong sạch thì được thấy Phật, được chứng quả, được thể nhập hoàn toàn Pháp thân. Chuyện tu rõ ràng như vậy, không có gì nghi ngờ nữa. Tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc. Bậc thứ nhất là dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, Bậc thứ ba là sạch nghiệp. Quý Phật tử muốn tu dừng nghiệp, trước phải phát tâm quy y, nguyện giữ năm giới, để đừng xa vào hố tội lỗi. chẳng đứng không xa vào hố tội lỗi rồi, cái đó mới tiến qua bước thứ hai là làm lợi ích cho người, tạo phước lành cho mình. Đến giai đoạn thứ ba, chúng ta biết tất cả nghiệp từ ý mà sanh. Cho nên mình dừng niệm, thanh lọc tâm ý trong sạch là làm cho sạch nghiệp sạch nghiệp thì được giải thoát sanh tử. Phật tử giữ được năm giới thì hiện tại trong gia đình hòa vui, trong xã hội mình là người lương thiện, tốt đẹp. Đời sau cho không phạm giới sát sanh nên tuổi thọ dài, không phạm giới trộm cướp nên giàu có, không phạm giới tà dâm nên đẹp đẽ, trang nghiêm, không phạm giới nói dối nên nói năng lưu loát, ai cũng tinh quý, không phạm giới uống rượu xì ke ma túy nên trí tuệ minh mẫn, tu theo pháp ấy gọi là nhân thừa Phật giáo, tức đời này là người tốt, đời sau càng tốt hơn. Sang bước thứ hai, làm mười điều lành gọi là tu thiên thừa Phật giáo, tức tiến thêm một bậc nữa. Công đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn nên được sanh các cõi trời. Đó là bố thí nội tài. Như vậy người nghèo cũng có thể bố thí vậy. Hoặc khi ra đường quý Phật tử thấy một cụ già lụm cụm muốn băng qua đường mà xe cộ nhiều quá qua không được Mình cầm tay cụ đưa dùng qua đường Đó là bố thí nội tài Còn như người tu không có nội tài ngoại tài Thì bố thí Pháp Đem Pháp nói cho quý Phật tử nghe Giúp Phật tử nhận rõ chánh tà Thế nào là đạo đức Thế nào là phi đạo đức Giúp quý Phật tử hiểu sống và ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống Để thân tâm luôn được an vui Đó là bố thí Pháp như vậy ở thế gian ai cũng có thể bố thí cả, chứ không phải chỉ giàu mới bố thí được. Còn Pháp cũng đâu chỉ hạn cuộc người tu mới có thể bố thí. Quý Phật tử hiểu đạo rõ ràng rồi, thấy ai làm sai làm trật mình nhắc họ, chỉ cho họ sửa đổi cũng là bố thí Pháp. Như vậy tất cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí Pháp hết, chứ không phải riêng người nào. Thứ ba là bố thí vô ý. Vô ý nghĩa là sao? là không sợ. Ví dụ có người bệnh trầm trọng, có thể qua không khỏi, mà họ sợ chết quá. Bây giờ mình giải thích cho họ hiểu, con người sinh ra, có sinh ác phải có tử, không ai thoát khỏi. Hoặc tử sớm, hoặc tử muộn thôi. Bây giờ anh hay chị đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, chứ có ai ở lại mãi được đâu. Chúng ta an ủi giúp họ bớt sợ hãi, đó là bố thí vô ý. Hoặc như có đứa bé ban đêm đi trên những đoạn đường vắng quá, nó sợ ma thì mình đốt đuốc, nắm tay dẫn nó về nhà. Đó là bố thí vô ý. Nhiều lắm, không biết bao nhiêu việc để chúng ta làm. Trong những hạnh bố thí này, ai ai cũng có thể làm được, chứ không phải riêng quý thầy, quý cô mới làm được. Cho nên người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn ba nghiệp, thân, miệng, ý của mình, chứ không phải tu chỉ biết ăn chay, chỉ biết đến chùa cúng Phật là đủ. Ngày xưa ở Trung Quốc vào đời đường, có một vị thiền sư, người ta chưa biết Ngài tên gì, nhưng thấy Ngài trèo lên chán ba cây, chặt nhánh kết lại thành chỗ ngồi giống như ổ quả. Ngài tỏa thiền trên đó, nên người ta đặt tên Ngài là Ô Sào Thiền Sư. Ngài tu được ngộ đạo, ai nấy biết tin đều đồn đãi khắp. Lúc đó có một nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị, rất hâm mộ Phật Pháp, ngay danh Ngài ông tìm tới Thấy Ngài ngồi trên chán ba, ông đứng ở dưới chắp tay hỏi. Bạch Hòa Thượng, xin Ngài dạy cho con pháp yếu văn tắc nhất để con tu. Ngài liền nói bài kệ. Chư ác mạt tác, chung thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghe như vậy, ông cười. Thưa Ngài, bài kệ này đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc nữa, nói chi con? Ngài trả lời, Phải, con nít tám tuổi cũng thuộc, nhưng ông già tám mươi làm cũng chưa xong. Đó, quý Phật tử thấy chưa? Câu trả lời của thiền sư cảnh tỉnh chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể không làm các điều ác lớn, chứ điều ác nhỏ vẫn phạm. Điều lành nhỏ đã làm, nhưng điều lành lớn cũng chưa làm được. Rồi tâm ý mình đã thanh tịnh chưa? Điều này thật khó, chứ không phải dễ. Cho nên nghe qua thì đơn giản, nhưng ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì không phải là dễ. Cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi phải dè dặt canh chừng tâm của mình, canh chừng miệng của mình, canh chừng hành động nơi thân của mình. Đừng cho nó hoặc vô tình hoặc cố ý tạo những điều tội lỗi. Lẽ thực là như vậy, cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn kẻ khác. Phải nhớ nhìn lại xem lời nói mình có ngay thẳng chưa? ý nghĩ mình có chân chánh chưa, để từ đó lo tu sửa lấy mình, như vậy mới gọi là người tu. Đa số Phật tử bây giờ nhìn mình ít mà nhìn người thì nhiều phải không? Người ta làm quấy làm ác khi chết họ đọa địa ngục chứ đâu phải mình đọa địa ngục. Can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn người ta hoài. Nhìn người dễ sanh ra bệnh hay phê phán, mà phê phán chắc gì đã đúng. Nên tục ngữ ta có câu suy bụng ta ra bụng người Thế ta không muốn thì người cũng chẳng ưa Điều này đúng không? Có thể đúng mà cũng có thể không đúng Thí dụ kẻ gian tham trộm cướp Họ nghĩ những người hiền cũng như vậy Còn người hiền lương đức hạnh cho rằng Ai cũng hiền lương đức hạnh hết thì đúng chưa? Đó là cái nghĩ sai lầm Như vậy ở đời chúng ta đừng chủ quan Phải biết rằng những gì mình làm Mình chịu trách nhiệm và cố gắng chuyển đổi nếu nó xấu Đó mới thành công còn chuyện của người khác làm, người khác nghĩ thì họ sẽ có quả riêng của họ. Mình bận tâm lo chuyện của họ chi cho mất thì giờ vô ích. Nhưng thường thường chúng ta có bệnh hay dòm ngó chuyện của kẻ khác, chẳng những dòm ngó mà còn cố tình nghe lõm chuyện của người ta nữa. Thấy ai nói rù rì muốn ghé lại nghe coi họ nói cái gì, nghe rồi liền nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Thử hỏi làm sao ba nghiệp thanh tịnh được? Ba nghiệp không thanh tịnh thì mong chi được giải thoát Tôi nhắc lại câu chót trong bài kệ của vua Trần Nhân Tông Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền Nghĩa là đối cảnh mà tâm mình không có niệm khởi, không dính mắt Đó là thiền vậy Nên người tu thiền là người đối với mọi cảnh Không bị nhiễm, không bị dính, không bị kẹt Cho nên quý vị thấy hình ảnh Phật Di Lặc có sáu đứa nhỏ dây quanh Đứa móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa thọt lép Nhưng Ngài vẫn cười Tại sao? vì Ngài đã tự tại không còn dính mắt. Mấy đứa bé đó tượng trưng cho sáu trần ở bên ngoài. Móc lỗ tai là thinh trần, móc lỗ mũi là hương trần, móc con mắt là sắc trần, vân vân. Nó quấy nhiễu mà Ngài không dính mắt, bởi không dính mắt nên Ngài là Bồ Tát. Chúng ta thì dính mắt đủ cả, nhiều nhất là lỗ tai và con mắt. Lỗ tai nếu nghe người ta chửi không thèm để ý là dễ Hay vừa nghe người ta chửi liền tức giận là dễ Nghe chửi mà không thèm để ý là hết sức khó Còn nghe người ta chửi mà nổi giận lên Thì con nít cũng làm được mà Như vậy quý Phật tử đừng sợ người ta nói nặng nói nhẹ mình Khi nghe nói nặng nói nhẹ mà mình bỏ lơ không thèm dướng mắt Đó không phải là thua Mà chính nhờ đó sau này người ta mới kính mình Còn nếu mình tranh hơn với nhau Cãi cho lanh, cãi cho thắng Thì sau này người ta cười chứ không có gì hay hết nên nhớ người có đạo đức không tranh giành hơn thua Quan trọng là mình phải thắng mình Một ý niệm xấu mình liền biết chận nó lại Một ý niệm tốt mình liền biết và cho nó tăng trưởng Tu như vậy mới hay Chứ không phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay Chúng ta có bệnh Khi nói về mình chỉ toàn nói tốt và giấu cái xấu Tại sao giấu cái xấu? Vì không muốn bỏ, không muốn chừa nên mới giấu Bây giờ chúng ta biết tu rồi, cái gì xấu, cái gì dở thì phải thấy cho tường tận để chừa bỏ. Còn người khác mình chưa đủ khả năng giáo hóa họ thì thôi. Đừng bày chuyện nói qua nói lại cho thêm phiền. Đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. Như vậy bài giảng hôm nay tôi chỉ cần kết thúc bằng bốn câu kệ. Đừng làm các điều ác, dân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Mong quý vị nhớ bài kệ này để việc tu có kết quả tốt đẹp. Tu là dừng chuyển và sạch nghiệp.